Kinh các ngoại đạo Kinh người mù sờ voi Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Tại Chetawana Khu vườn ông Anathapindika Lúc bấy giờ Một số đông các sa môn Bà la môn Ngoại đạo từ nhiều trường phái khác nhau Đều cùng vào Savatthi để khất thực Họ có quan điểm khác nhau Có nhận thức khác nhau Có sở thích khác nhau lập trường quan điểm khác nhau. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là Pháp, như thế này không phải là Pháp, như thế này không phải là Pháp, như thế này mới là Pháp. Rồi nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực về, đã đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, một số đông ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào sa vách thí để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có nhận thức khác nhau, có sở thích khác nhau, lập trường quan điểm khác nhau, Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là Pháp, như thế này không phải là Pháp, như thế này không phải là Pháp, như thế này mới là Pháp. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết cái gì có lợi ích, không biết cái gì vô ích, không biết cái gì là chánh Pháp không biết cái gì là phi chánh pháp, do họ không biết cái gì có lợi ích, do họ không biết cái gì là vô ích, do không biết cái gì là chánh pháp, do không biết cái gì là phi chánh pháp. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp, như thế này không phải là pháp, như thế này không phải là pháp, như thế này mới là pháp, này các tỷ kheo, thuở xưa tại thành Sa Vách Thí này, có một ông vua, này các tỷ kheo, ông vua ấy gọi một người hầu, này khanh, có bao nhiêu người mù bẩm sinh ở Sa Vách Thí? Hãy gom hết về đây tập trung một chỗ, thưa vân đại vương. Này các tỷ kheo, người hầu ấy vân đáp nhà vua, rồi đem hết tất cả người mù bẩm sinh ở Sa Vách Thí về tập trung một chỗ rồi đi đến chỗ vua, sau khi đến đã trình với vua như sau. Thưa đại vương, tất cả những người mù bẩm sinh ở xa Vách Thí đã được tập trung hết ở đây rồi ạ. À. Này Khanh, hãy đưa một con voi cho những người mù. Thưa vân đại vương, này các tỷ kheo, người ấy vân đáp vua ấy, đưa ra một con voi cho những người mù bẩm sinh rồi nói với họ, này các người mù, đây là con voi. Với một số người mù, ông ta cho sờ cái đầu con voi và nói, Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta cho sờ cái lỗ tai con voi và nói, Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta cho sờ cặp ngà con voi và nói, Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta cho sờ cái vòi con voi và nói, Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta cho sờ cái thân con voi và nói, Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta cho sờ cái chân con voi và nói, Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, Ông ta cho sờ cái lưng con voi và nói, này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta cho sờ cái đuôi con voi và nói, này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta cho sờ chót đuôi và nói, này các người mù, đây là con voi. Này các tỷ kheo, rồi người ấy sau khi cho đám người mù sờ voi đã đi đến nhà vua rồi trình với vua. Thưa đại vương, đám người mù đã được cho sờ con voi, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi này các tỷ kheo, ông vua đi đến đám người mù ấy, sau khi đến nói với họ. Này các người mù, các ngươi đã biết được con voi chưa? Thưa đại vương, chúng tôi đã biết ạ. À. Này các người mù, hãy diễn tả con voi xem sao. Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ cái đầu con voi thì nói rằng, Thưa đại vương, con voi giống hệt cái vại. Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ cái tai con voi thì nói rằng, Thưa đại vương, con voi giống hệt cái rổ sàn gạo. Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ cái ngà thì nói rằng, Thưa đại vương, con voi giống hệt cái lưỡi cày. Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ cái vòi thì nói rằng, Thưa đại vương, con voi giống hệt như cán cày. Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ cái thân con voi thì nói rằng, thưa đại vương, con voi giống hệt cái nhà kho. Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ cái chân con voi thì nói rằng, thưa đại vương, con voi giống hệt như cây cột nhà. Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ cái lưng con voi thì nói rằng, thưa đại vương, con voi giống hệt cái cối xây Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ cái đuôi con voi thì nói rằng, thưa đại vương, con voi giống hệt cái chày. Này các tỷ kheo, người mù nào được cho sờ chót đuôi thì nói rằng, thưa đại vương, con voi giống hệt cái chổi. Rồi đám người mù bẩm sinh tranh cãi lẫn nhau. Đây mới đúng là con voi, con voi không như mấy người nói, con voi không phải như vậy, như ta nói mới đúng là con voi. Rồi thì họ đánh đấm nhau bằng tay. Này các tỷ kheo, vị vua ấy đã rất thích thú với cuộc thử nghiệm này. Cũng vậy này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết cái gì có lợi ích, không biết cái gì vô ích, không biết cái gì là chánh pháp, không biết cái gì là phi chánh pháp. Do họ không biết cái gì có lợi ích, do họ không biết cái gì là vô ích, do không biết cái gì là chánh pháp, do không biết cái gì là phi chánh pháp. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là Pháp, như thế này không phải là Pháp, như thế này không phải là Pháp, như thế này mới là Pháp. Rồi Thế Tôn, với cảm nhận về những gì vừa nói, ngay lúc ấy đã thốt lên lời cảm hứng. Chấp chặt những luận cứ, Sa Môn Bà La Môn, tranh luận khích bác nhau, đám người nhìn một chiều